Ờ, em vô được không? Cướp rồi, cướp luôn rồi Cướp luôn à? Cướp luôn rồi Bắn tia à, bắn tia à Cướp rồi, cướp rồi Bắn tia à Hay rồi Vừa đủ đam, quá coi coi nghĩa lý em coi nghĩa lý em rồi rõ ra luôn kìa chín xuống luôn á cẩn thận nha chín bảy rồi đấy chín tám xuống nha chín tám xuống nha em phải chơi con ti á anh ti à no no no no no no hello motherfucker thiệt rồi thiệt rồi thiệt rồi thiệt thấy rồi mà không đủ chiêu chưa đến chơi nó nó đẩy lẹo quá ai lấy máu luôn anh thiệt thiệt ừ. rồi thiệt rồi thiệt rồi hết mana luôn hả rồi đi rồi rồi rồi rồi rồi rồi đem rồi đem rồi đem kia nó bị ao rồi kìa kia nó bị ao rồi kia nó ngoài đây nè nó bị ao rồi cái thu thập cho cái thu thập ở đầu cung rồng rồng rồng quá trời mắt, nhà dạ, nước mắt người ta anh à, có anh đi nha hiện này ủa con đi ra nó đâu ta lý hả chắc nó cướp anh à không chép nãy giờ hết luôn rồi thế là thế là, thế là mới vi farm rồi cái này nó mới bị đánh giết xong mà em ăn cho anh ra tiếp ra bây giờ anh ra có anh đi thêm nè cái này như ly xong rồi anh đi thêm Pin được tăng tốc độ chạy á, như đó Được rồi Được đâu, được đâu Em lấy, em lấy cái thu thập thôi Có rực đá đấy Ông nghĩ là nó cán chết tao nổi mà Tìm nó ra kìa, tìm nó ra kìa Đây sư Nè Tôi trẻ Trẻ chưa đã chưa đời. Anh Hiếu ra thôi, em sẽ tự đi qua này <coughs> ok ok tao tao cô hồn chị bà mày vô mày đùa đâu nhờ như ly với chúng tôi à <laughs> ở đâu rồi nó nó đầu gà ấy nó, nó đầu gà ấy anh có tiền anh có tiền anh có tiền anh có tiền à được không em hết ti rồi nó bị đòn anh tiền anh ti à để tao ăn cho thì nó lì quá mày em đâu luôn nó lì rồi đấy đâu gì nữa hai hai hai Vega này còn spell không ta? Đó. Cái gì là còn? Vega này còn spell không? Cái gì là còn? mà giờ đâu đánh nó đâu? Cái là còn ấy. Ờ. Còn ấy. Ít mày mana luôn thôi mình che map ra anh em à che map rồi thôi thôi nên này, vậy nó nguyên rồi mình nguyên rồi mình sẽ mở map nên vậy Milly chắc phải vòng vòng đâu đây nó mới giết rồi Ờ, Milly này giờ khỉ rồi, sao đâu Tới lắm rồi Thì bên không spell đúng không? Thì bên không spell không lá Tao là ai? Đúng rồi đi Vô, mình em ra đẩy đi hà hà hà hà ra đẩy ra đẩy đi theo thứ giả đi ok ok ok ok ok ra biết được hà mắt này bên vâng, mà mình lên lên, lên sắt luôn ta mạnh lắm rồi anh em à mình lên sắt luôn ta đó đâu có sổ đâu lên làm gì <laughs> em mới chết em mới chết ra giờ, giờ lên nó phí lắm giờ lên alo alo nó không hết đèn cho hết đèn cho ok đã ok ok ông đèn hết rồi em bảo em bảo đi uh, ờ, cái nhà để cờ ăn thao thì mua thêm máy đi ai cái máy cù quá mà quay không lên thì nó chặt máy mà chửi bây giờ anh... mấy thao hao công mẹ người ta thao đã được à đèn nó ra nó ra nó ra nó ra, nó ra. chưa chưa để tôi dậy từ từ anh anh đặt mày đi em lên tới phạm này chưa cải sân đời đúng không? Quá Tiếng với cái hình nó không có khớp với nhau em này nào đừng quá nhở đừng quá đừng quá đồng đồng đi đồng ra đồng đồng gió đi đồng gió bất trị rồi ừ giờ công ty đang phá đây đây đây đây đây ngang ngang ngang ngang đang bắn hiểm luôn lóc rồi còn ơi nó còn một điểm nó máu quái ủa đâu rồi rồi đúng rồi ờ. rồi rồi thành gì vậy quay đó quá tiền khuya rồi nó kéo anh rồi đồng thanh không mà chết như gì mà lồng má cái áo nó to vãi cả luật. theo ờ. ôi kìa anh ok anh tập 16 thôi ok em ơi tập 16 rồi. ok chưa em thiệt rồi ok anh ơi bảo an đi rồi giáo dạ. ê thiếu rồi thiếu đi ngọc sáu à tôi vừa đẩy nhà chứ đánh được là vô đá rồi mèo đúng không từ thôi từ thôi ghi bật quay đi anh hả ờ anh ghi bật quay hai cái mà có rồi nổi kia đâu rồi đâu mấy ông này uh, mệt nữa ta on back end luôn mà ờ. back end giáp tinh thần cả bắt đầu nha còn bốn rồi còn bốn rồi còn bốn rồi rồi ok em từ từ chạy được chạy được chạy được má nó ngay thì không đánh rồi từ từ nó bỏ rồi giờ bây giờ không lát cho anh mình không lát anh lên đi anh lên đi anh lên đi đổ cái rầm rầm luôn em rầm luôn ui không bán không bán không đánh bốn hai đánh bốn có phải mà đánh chua quá tôi liên e liên tục đi ra ngoài đi em ờ đi ra ngoài ra ngoài ra ngoài từ từ từ từ em em xuống ăn bắn đường này ăn bắn đường này từ từ thôi không rồi không bắt sao mình lời rồi không bắt sao mình lời rồi không bắt sao là em nèo không ra đây là chết rồi đánh từ từ nha đánh từ từ mình gặp chết mình gặp chết rồi à, đánh chết rồi hai hai an ơi hai an ơi thôi mình đẩy boss luôn đi an đẩy boss luôn đi nè đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn á thiệt tới anh à chuẩn bị con ti à chuẩn bị con ti à lăm giây cao ca anh à qua đây qua đây an ơi quái ok chưa ok chưa an ơi ok luôn rồi ơi nữa chứ hôm qua tôi đua bảo an gãy trời gặp leader nó hút máu phải luôn không tay anh ừ thì tay chứ nó hút máu cũng phải à nó chơi đây một mùa nữa nó chơi cái boss hoài luôn à đập quyền rất là lắm đập quyền nữa mà quá gậy gậy gậy gậy gậy ờ, chào phúc nha bạn ơi chào phúc nha nghe giọng giống VTV tivi hả ờ đâu có đâu đâu có VTV đâu